nhớ rộng của giấc ba lì là người TPT nào ít trong TV khi cho kỹ nó cá hậu hữu kỹ nhá sen thiết khi cho thầu sự chạy châu trở nên hay lựa giả lù ý tàu kỹ cho lần đầu ethnic media partners biết cùng tệ ok là hiện nay cho tụ cá mò coronavirus Twin Cities Public Television là muốn nông lùn để trở nên sân dề có bé trở dây dò thiết lý báo cho COVID của chua 누나 구여야 또 제로 몽저 어메넥 스페셜 브로드캐스트 추시 다시나 루페 린두 누티고베 저 주의 러년 저 두까모 코로나 바이러스 Nếu chúng tôi số lên sự tu trong sách sẽ tận nơi là chọn thì thiết bị chọn âm lịch họ kể cả à, hành trang của cá mò coronavirus. Thế sẽ trong sách sẽ tỏ cho Minnesota Broadcasting Association law. Ít cho là một hai lô Spanish, ít cho hai lô Mông, ít cho là hai lô Somali là cho họ program nó. Mà nó lúc xưa nó bây giờ thả ốc họ chạy chơi sơ là một chỗ họ tụ các mỏ nó hành trang kỹ cho xia thế kì cho xia đầu trận hay là mua khẩu cái mắt cho hoàn đại thế giờ bây giờ để hiện nay là một nông đầu mà phải để lúc bây thì mình thích cục bây nó nếu khi đầu bây thì đến nay thế kì xuất sinh rồi chị giờ là một thằng trước đến nay chơi báo giờ chị là nhớ email bây giờ thì nhớ rồi almanac nhớ at tpt.org hoặc chỉ là tweet cho tờ at tpt almanac số thơ bây là một hai cái khi tao chỉ cho cho tại University of Minnesota là mua cho không cầu tại tại nó trong cái của dân tộc president nhất tại University of Minnesota. Được cùng với ta xin nói trong số xét sẽ tạo có president Gable ở trong nước tộc tại cô. Có kẻ khen tạo ta xin nói mỗi chùa chia lửa từ xì lũ campus chẳng khí bây giờ. Do, khi đó của sẽ có sở lý trà hạt tệ khó nói vì lý trà thất đi hơi tốt cả hòa. Có nói ít khó biết là sai cho lý cho University nhớ trong lúc rồi tôi tôi cá món nọ là là tiếng lo lo là từ đây chẳng hay ờ, bé ở họ liền đó là là hai bé sẽ họ nọ hay là một ờ cái tàu tới mà nó chờ là tàu là họ cái chữ cái gọi mỗi sẽ họ là bé là một ba tàu là lòng cho sẽ hay bé là lòng kia không được người cha còn này sĩ sĩ họ mình chỉ bé sao mỗi sẽ họ đó là bây giờ là hẹn nhớ họ à luôn trong trái thế nhớ trong lúc phải tắt tàu một tàu ở spring break ta xin nó cho bé sao mỗi sẽ họ đó là thế bé lựa chọn ở campus là chờ tắt tàu một tàu Springbank ở Washington là là một chỗ của tàu chua. Tại sao nó Department of Health là cái hai nút nó hay là lối chief. Tàu của rô hay là cái cho hồng hệ khi chắc có muốn cầu nó. Tại sao chắc hồng hệ tí xíu họ cầu nó. Có cái sở do trong lịch trà nó cái cái cái nó là mua ở bên họ ở chỗ là trong là họ tụ cá mó này tụ khăn kia họ là chỉ họ của bao cho cho dễ cho tại sự quý cả tàu đó bên nó là tàu là xử lý bé là trong tụ lấy ô là tại sự là hai mươi sáu trong là họ khi một giấc có cho nó hẹn nó chỉ lấy dầu đồ biết cho nó hẹn lỡ mua cần tờ lớn nhất tàu không hẹn là cho cá lọt trẻ biết cho nó hẹn là một à, thôn dây rõ thế biết cho à, nhà nó khen tờ cho họ bé cho họ hẹn mà là một thôn tích hợp cho nó cá lọt cho nên mà cái là họ là nhà mua nhà cho nên nhớ họ để nó họ kể kỳ tụi các món nào họ sợ là một trò bé thế món tàu cả này hay là một cái đại đôi tại dù lỡ lo lo cho trò tận trong trái nó là cho chẳng nên tại này là lo chỉ tàu lỡ lo nước sạch để cái lỡ nhớ trò tàu không hiểu bây giờ tàu hài lợi cái lợi là một chế họ giờ lợi xã tàu họ tính nhớ đồ tàu, họ hiện lợi họ mua cái nhà sáng chùa nó chế để nhớ tàu, giờ xử lý nhớ tàu họ chế là mua chế nhớ mua khổ no nhớ mua wifi cái lợi thế là cỡ tàu nó là mua biết chỉ sợ mua nên nhớ đồ là họ chơi có nhớ đồ ấy họ chơi ở chỉ cho ờ, tàu lợi giờ bây giờ khi tàu lợi thì sẽ mấy giờ họ đến mua tàu chế giờ bây giờ xã cái một chế nhớ nên mua cái nhà sáng đồ tàu chế bây hài cái này một chế bây họ bây tàu hài, tại bây họ bây giờ mua cho là mua hay trong mà nói do kỹ sau xia thì cái thọ xia nó à như trở nên cái hình đó cái xia đó là mua tê anh nhà nó như nhẹ tự cho sản đó nó ấy ra là mình chỉ mua tê cho cho chơi rong đây là khỏe mua nó thọ lấy nhất rồi tập, à là lúc hồng cái xia này ta xin nó bây giờ cho lúc hồng à bây lúc phải sẽ sẽ khi bây giờ xã cả bây giờ khi đó bây giờ mình nhổ cả um, là nhon xin đồ lì trâu phi ấy cái chỉ cho mua đó nhon đó ít bảo kệ bây giờ tao hải cả là mua exercise lâu muốn cái 오그게 조정정로 그치고 그 농도 종 kia sẽ những là qua social ờ, à, à, media lo sát um, Netflix lo của tung chai nên tức cần tới Thì cái xe là tôi sẽ mình phải chờ hậu lử là tôi muốn cờ lời nên tôi tôi nhận nên tao thanh tròn việc nên tới không tới nhớ cho hậu nữa có chờ hậu lử nên chia chốn chia út chai nó là một uo cờ yêu những nó chỉ thấp một chỉ hở kia là một lý giải đó chỉ theo bây giờ tại sao bây giờ bây giờ họ chờ hậu ai có cho nên là chỉ nhỏ cho nó có chơi hỏng hẹn đây là một số chỉ tàu đó nó có cái không bao là cho sự đây là sẽ phải mua cái mới bị trong rồi cái các món là cỡ là mua sẽ tàu này gặp bớt sớm là một cái tàu họ xử lý cho nên là mua món thằng bánh đà này xử lý là qua nhà nó là lúc đó tới lấy số này bé nhân khí bé họ student health center nhân khí của những xã à, tàu thì ta ta xin đó chứ giờ còn nếu một tàu sản mình chỉ là ta sẽ bé chỉ mang tàu trâu thì cho năm bữa cho trâu nữa nếu chỉ mua đó chỉ là một uh, mua cái cửa chùa là cho nó khó kể nó khó tàu gì tại vì nếu mà tâm hưởng mua cái chơi phó là một hai cho cái tay chùa là một khó mò tại bố mua tay giả khổ nhiên tàu chăn đó cái à. mua bế bưng nên ô hậu lửa tàu là một nên thịa cái chùa là một khó ý là như tàu cho nhiều khó là một chỉ cái là chữ cái tàu là kỹ tàu được ờ, cái mò à chỉ tới nhập khoản nó cho hay tới nhiều khoản tới nên là nhập khoản tàu kỳ cái xia xia chỉ sẽ là chuyện đây là một nó cho ý khó nó để giờ thì à, dù tí tông kỳ tụ um, các món đó lỡ tại sao mà dù chỉ mỏ hạ hẹn dù cho nhớ dù tụ khen tụ tỏ ba trẻ chỉ tờ trong sân đầu xứ để ý nó thì khỏi dù mỏ lo lo là tí nhớ rồi tỏ không mỏ là là chẳng muốn chế là một cua chả còn là muốn một cua cả sai bị sai tàu hoặc hoặc là cua sai tàu nữa như bị cả sai đùa khỏi rồi thà má đà nó để khỏi để biết sao cái tàu tại sao khó nói ít khó là muốn chữ tàu rộng hẹn của chỉ bảo chứng hay là khó nói chạy tàu đi chả tới tàu 也他妈的呢，嘛呢也是凶了么个的，也是可能也嘛呢也觉得晒多。但是用手里用毛可能也毛问题，手里个二这个用力，也那那那不么能走了，不么捏走了，不么么走了么，就好比了么，哎呀，大大也了么，去是真的别了，哎呀我到，也也有了么，哎呀我到，别人摸可给彼此间，后来别人到了，他就那那到手梗，对了我了，他别么一说哎我，别人到了么，伢可能。 有個道路裏邊嘅結構，比如講誒紅線等等。特別結構比較 sports 呢，就是比如摸，insurance，比如摸的恐比不可知嘅啦，比如 University of Minnesota 呢，點樣到 upward 上啦。 bây giờ ngồi hồi nãy như chúng mình nói chuyện nông dân đó thế là một hai chân là khó thấu các khó cái tế một hai lối do hai đẹp khó nói nếu chỉ xử lý được khó chơi nên tao chỉ xử lý bây giờ mới cho nên à, sẵn à, nên là sao ta chạy đến đây chứ là cho tới mua bó tụi nó rồi trong lò rồi ấy giờ cho nên ngồi không lười tao lại tới mua bó tại lại trong lò rồi đặt áp tao tao không lười đó bây giờ ngồi cũng tự ngồi không lười cho department health là một hai chân khám đó còn ấy khỏi bó chỉ trong chứ hay để do đó chỉ có chủ sĩ do vì nên nó mua nên nó tao cơ lỡ biết chỉ tàu mua tây lù này là một tây tàu tên là sự biết tàu giả thông lọ là tôi sẽ biết là một sách cho thật chút bữa là trong tên tờ Bây giờ mua flu tàu y tế là trong là không lừa là H1N1 là nhất là trong tàu không lừa ta là thầu thứ trở nên giống là và còn là sẽ tàu để hạt còn là lúc sẽ thi các cái là một quả lừa nó bây giờ mua tây kẻ cái của mày rộng là trong là hạt tàu chẳng hiểu quá không lừa ta chế Ờ, gọi là qua tàu thế cho nên thì tốt cả là bây giờ chỉ spring Bay là một uổng để cái tàu xử lý lúc xưa tốt cả bây uộc và cho rồi và cho rồi đó nên tại của tôi rồi. ở trên này lúc xưa bên thì tàu xử có một chế là như khó kể chuyện chế hẳn cái gì sẽ cho họ social media là muốn nên tàu giả luôn là tàu hay chỉ một social media cái chếแต่ชิมุขน้อยเห็นไปตุนทับเปียละมอหันจีตันเตนอนี่โอ้เขาเลยนี่ละมอปัดตอนโซเชียลมีเดียก็ละ vì Kje tovca. Vidite, kako je Shinju có chỉ cái chấp là nằm trong khó khăn về cổ chua nó kể sinh trường và gia đình nhớ tổ chế dù chỉ so mù cho cái thật à cũng chân lên đó là muốn nhóm cho tới chỗ nên cho cháu nhớ bác qua gặp họ kể chỉ tụ cá mò nó có nên một cái mình gì vì đặc họ nó thay đổi hoạt động của họ kể tổ chức nó là một player mình chứ họ nó bé họ cho nên cả họ món nó bé chuẩn chỉ tàu sửa tàu ít tung bộ bộ nên là cho nên tàu ít nấu sư kể giờ món này cái chỗ trò món này kể cho nên giờ tôi là mình sẽ kể bắt có món đó để chúng mới sửa là chọn là một sai kể giờ thầu bé qua đó đến nên nữa món trở nó sẽ hở chính tính ở chỉ sai bỏ liên quan nó chơi trở nên trong ờ, ờ, món đó là tôi mua sẽ hở tôi làm chỉ cho cứ không món rộng đó nó tôi nói đã video TikTok nói như từ Dr. Rosemary Leslie hiếu tôi tham mộ không món rồi chế năng như là công biết tại chỉ nó Dr. Lastin trong sẽ có tôi đồ mà này và biết biết thôi giờ cũng có tôi bỏ nhất online sẽ bỏ mất thì khó chỉ nhớ tôi tự chủ xin nó hơi như một thời gian mới chả món đồ giả sử nhất là hồ social media nếu như dầu hàng tại chỉ món đồ giả sử sử dụng trong đó là là những mua mua đi chợ hải lấy gì một như nào 呀，是我到那里也去偷到，莫得叫那里也还莫了那路注意了，还得谁有我的家特里，然后。我bắt đầu cái chỉ sát trong tụi mỏ, cái mỏ nó, họ um, lại tiếp cho là hệ để mình nhớ dùng mỏ chỉ tàu là họ tiếp cho là họ hệ để tế phỉnh mình họ mua, nhớ mua phỉnh lo là một trong tụi cái mỏ nó đồ, cũng lúc họ phía là trong một social media nó giờ hệ để oh với tìm mua tây sử thuy tấu nó này là trong là World Health Organization là này, thế là một trong này khó ai chủ sĩ tàu là một bao ai nữa nó thế thì có tàu nên thế đến chúng tàu rộng là này. Dạ, khó nói với khó video với muốn cho nên cho là TikTok là, dạ khó nói họ có thả cho, dạ là một cái sự kiện mình chỉ cho nó sao, tàu cơ. ได้ด้วยเนาะเนื้อเขียรนจอหเดียยี่ห้อจะกูขโมยตัวฐานตาวจอเลยแล้วมัวหายจอเท่าจะกูจังเจนี่เขาไปปอนน้อนเจยอดเดีย Um, do bé muôn chùa cả tàu hoặc các món nó thật thế sao kể cho nên trong món um, nó thế lúc sợ từ là trong món bé dầu ua cả tàu có muốn trả thành một cử kho món ờ, ờ, là một ba kho tàu cho nên sẽ tổ xử lý bây giờ phải xử lý chỗ như phải tỷ lộ thế mỗi những trừ đây là đầu lý tổ này dầu ba tàu cho nên sẽ tổ là một món ở tiêu sĩ hợp các người sẽ ago, drink some bleach 我我呃呃包括到啦，但哦，有就到了么红背线呢，它里巴到了就有呃用，你起码都干嘛 coronavirus，只超我领导的，只超我领导。แต่ขอให้เตยูมาเลยละโมอวอยู่อีลูเนี่ยลงใจมัวเราอยู่ชิตาอวแท้เขาเลยนะแต่เดี๋ยวโซเชียลมีเดียในนี้นี่ตัวพงยูเลยยาตัวยังจัวเขาเลยนะเขาเลยจังหันโซเชียลมีเดียมันนี่ขอละโมล็อกเกอร์ละโมต้องขนา TikTok đó nó World Health Organization mua ít con đó là một khi đó cho nên lùa cái lời thay lý bỏ chỉ với bỏ cái tiền bỏ cái giá cho luận là mua là là một chơi sửa hoặc social media đó của xã là một nhóm đó là một khi đó khi nó là một cho cái để có tư thay lý mua cho sử dụng cha là một khi đó cho luận bảo cho để do cho nên sáng của Facebook là bỏ cái kho sửa nào lại là ô ô liên ô cha nó ấy cha vừa về thế thì bảo cho để có thứ thể thì giờ rộng có thứ thể thì thứ có thể có những khâu lối nông rộng cũng như khi đó chúng ta sẽ tổ chức các chính của cho nên cái Public Health Organization sẽ à, là là một số bộ tàu tế sự đó, nhưng có bộ tế sự đó chỉ cái chủ tàu là muốn chia, để nhân nhớ cho tàu có State Health Department chia, cái là muốn chia tàu này cho họ hay là sẽ tự họ tự lo cái bộ để họ cho cái là tự lo là cho dùng trên tàu là mà thêm mà lên one to another. Có là một sai ít khó sợ sự, nó ít khó là một chỗ ít khó, có ít khó. Và sao tôi hiểu? có muốn cái tụi khi là một trò đơn đời trong luật bỏ rồi, đây là muốn đầu tụi nó là là hại là tụi khi hay là tụi cá muốn là tôi có hiểu đi trả có nhiều khi tàu cho đấy một đi trả ôn tê có nhiều chỉ cho tụi là một bác khó là hơn là có hiểu khó lùi rau hay của những muốn đầu trở nên là một nông của cho là tụi mó là kia là tụi khi khó lùi của tây đầu là nhau để khó lùi có dễ khó lùi rau hay của xã tại khó có dễ khó rau nên do một là một nông trở nên tụi cứ khó mó của những chiếc Kia của the King, uh, đây luôn là một trong hai tỷ lý chủ khoa là the King là giả cô là một thả cho tới giặc hồn đã đá xử lý um, thả cho health educational là một cho tới giặc hồn trực tiếp ta xin nói do họ COVID cổ chua các bây giờ bảo ta xin nói cái nhà tù nhớ trong bệnh nên số bỏ để cho được họ kể là một ba Tashina la mo hai ta kape o na hai ta ke sa shia te ke ta shia kanane. I think that the kind of theme and and thoughts that we're trying to hold, hold close to ourselves right now is we want to be prepared. We want to be calm. And we want to biết xăm ba cái biết chỉ biết hiện chỉ bao giờ hay để con nó này ở lịch cả để chỉ biết bao giờ hiện biết ba đầu tàu tàu này biết biết chỉ ba chơi nhảy chơi nhảy yên chơi từ biết nhiều một cái tàu con ờ, nó biết là mình sẽ sửa tay khỏi một chân sửa chỉ sau ở tay khỏi ờ tổng chạy nó còn nói như lúc xưa họ tổng chạy hàng châu ờ nên châu để chỉ biết một cái hay ở cái sau nó nhờ cái gì sao cái เี่ยวก็ใน social media เลยจ้ะคุณยอดทวิตเตอร์เทิกตอกอินสตาแกรมเฮ้ยยูทูบดร l e s l i ์และยอดดร Leslie MD ี่าเจ้าดร Leslie จะแชร์ความจริงทางเด็กก็แต่นั้นไร่ใช่เด็กบอกคนให้ข้อนีลชื่อสิ่งต่างๆเงินล็อเราจดอะแคปิตอลล็อมินิสโซราโน่นอสเซอร์มินิสโซราเฮลท์ก็ตัวไฮเดใจก่อนส่วนหนึ่งจะตัวงมินิสโซราตัวเรับว่าเจอเลยเนาะ Lúc nọ, tới mua lũ cha tờ là một hải cho đó hết gọi là cũng dây do là một ba ổ gọ. Ổ đó khỏi kể sĩ kỳ coronavirus nữa, gọi là một cái mình chỉ biết là một hải cho đó trở nên là tổ trâu mó là hiện tại trâu ừ, đó. Cho trở nên là mù nhó dây đó trở nên trâu mó là. Bây giờ chạy ổ lên là tao một tờ sĩ ta sĩ đó biết là thả cho tới chữ gì sẽ hải để số lên sự tụ dụng qua tàu đi cả. Khỏi kể bỏ rong ta cũng biết cho là một cha tờ nữa, nọ. Giờ một cha tàu nhất là cái MDH website, ta sẽ họ chỉ chắc là do đi nó mỗi khi sau này muốn chùa thế họ cũng chơi ấy có mua có mua opportunity là cha cho nên tôi muốn nhận được xử lý cancer tây lộ tại tây phải tây lộ là tây à, kiện động bản tây lộ là họ sẽ cho ấy nhà nó cũng chơi chơi chùa à, opportunity lên là nhớ được họ chơi mấy mấy thì tí ấy ôn là xin đủ chỉ tàu cha 种肺的摩天手贴，贴摩着对空乘呢，只了对空西塔，我找个摩里狗类能是，呃，要要对摩西塔，就对就那个个摩给，呃，有个到好给摩，几到好给摩呢，很多都好口味够多呢，是令这啊，伢那都叫那老了，叫那摩啊，叫小卡，贴叫那，呃，有啊，伢那几到摩，容多。 lý do này giờ chủ nhất là hỗ trợ chỉ cho tận một xử lý thế chỉ cho bốn tin tại tôi với hai cái chân trả hỗ lửa là hơn chia u này u hỗ lửa giờ để là cho hỗ lửa là u sẽ chỉ tóc cả tua cho hỗ sẽ cho hỗ lửa thế giờ hạt để là chỉ tóc cả à, nhà nó muốn gì tới chờ là một hậu lửa lâu về chút sáng gì. Và cho đợi Mary Hammer tất cả cho Mary là khó kể là ở cha tờ của Capitol Law. Ờ, Còn tên nọ bây giờ mua hải nơi chợ lửa chơi sáng. Thế này, tên lửa đó chỉ cho sẽ tại tòa Bill Doherty nhớ cho tại University Minnesota. Tôi thấy ấy nên tôi đào tạo tới sĩ Professor Doherty à, là một cái thơ cái thơ sĩ tới cái nhiều sĩ là một kia thơ sĩ hay bây giờ để trả lòng cho tên cái thơ sáng bên mùa cho sĩ tại tòa có cho sĩ

Ờ, lý đi cha mỗi i cho nang le li ta cá hay là ye wo le lun nang ta nó tao mo ho i cho mày ko im uh, ba ta shino ja i cho la ha mo wo kan che to she mình je kho ke tsu a ke tsu she nè, na ye wo tao do la wo wo no ho i cho le mo chu tao ka na mo an họ cá mình chỉ ji là la thali wo tao le nang tao mo tsu wo li cha là tao chuo yo le wo tao li cha ko ne tao kan wo su de shi ma la phai mo kho ke shi cha shi te ne da ho la che nang si li ya de ko ye là sampa, samuyo rồi nọ. <laughs> Ờ, của những vậy tôi tại phải xét hỏi cho chứ là hết rồi. Của sĩ cho luật xử lý đấy à, nếu như họ chỉ chỉ chơi chỉ sau là một một cái sau là là sau còn là họ nói như dùng đó một ba sư thì ý cho nên là chỉ lo lù từ chỉ hay từ chỉ đào hay từ ở dù chỉ lần nữa hay từ của chỉ tôi nên chạy nữa thì ở đó đó chỉ chú thì khó muốn là một hai nói để cho ship thì nó tại cái gì rồi thì dù ít năng ít tu cho tới ít tu thì họ nói ít họ lù rong là mình không được thất khó lù là trên là staff hay của yếu bí của sổ lũ lý chán cho của nền thức của chỉ lỡ của nền sơ cho để nền khỏi nhu yếu bí khi lý cả yếu khỏi chứ chút lại là ờ, một bí khi có khó cái sổ lũ này tụi nên có lũ nhà có bộ tôi là một chỗ sửa xe tụi các món là rồi lý cả chứ sao mới cho là một khi kia hay tiền ờ, của sơ cho con à số lấy sẽ tụi nhân xã ra tên là nông lợi sẽ lợi hơn nhớ trong nền khỏi tư có bộ bỏ tôi để cái giấy tôi rồi tới rồi trong kỳ còn kia cái sẽ là xã lý cha tại vì cái tàu có bỏ tàu tại ô mà tới giờ không có xã à, cả lớn lông cả lớn quật sợ nó giờ có tàu hai cha ô của những nó của những nó này hay của những bỏ tại có những tu cái tụ khen được xí mà của kia bỏ lại mình chỉ lúc có tại của xã lý nó ở giờ thầu nhiều hai này, đây những thầu nhiều vô nó được thả này hay ý dạng cậu đây là thế hai đâu lại thế, ấy có họ nó đó chi mà nông lợi sẽ là họ xã lý cha nông lợi sẽ là xã lý cha sao hành tại rồi xã là mình nhớ trở lại hơn à sẽ là họ ổn đây em mà lấy nông cho sẽ được họ kể dù là một à, nhà nó hay cho đồ bắt kể cho là cho bắt tàu lịch trả để thành ra cho mình nhỏ thế cho mình nhỏ tu là ta xem mà dù là sao nung là sẽ là sa tàu lịch trả một thế tôi sẽ tới thầu cho mình nhỏ nó là hay là ô chúng nó chỉ chơi trò là dù thế là ô này nhưng mua cái chơi sớm tôi xem mà chả nên lâu như cho mà đi là mà sẽ rồi chữa tên đó ai giờ khi họ chơi tôi xem mà họ mua chơi cái chơi sớm là một hai thiên nhưng cái chơi lên mua chơi là một hai thiên ô التجسات تجيها تمين لا ينت نالي جن نن دولة مهاي يخن هي قد تمين لانا تشين يلا تمين يلا لو أن يو يلا جا كي جتو كي قالوا مو جن دولة هذا يوم تي جن لا تطلع مالا كي جو هذا تشو كي يجي مم تو ما مالا يوم تي هاي هذا لو يجي كي تو دبي كي خا مو جن تو ما إلى تو مو مالا تو كي جاي تو دبي مو جن هلا نيا لا جا chờ chờ lâu rồi giờ mình nhớ rồi là họ come on and they đó 对，像你说的那样，就他们那些 Facebook、他们那些 call 那些，那些那些，哎，各种些，哎，他们每周可能 get 那种的啊，o m 的头，种那在其他后的人，弄那个，那样弄几啊，你呢，在在有些台面上，当时喽那些有些台面，啊 f a c e t i m e 帮建帮么都是尽量弄几顿么个。 cho nâng hệ là nhớ lợi thực hiện là cái này trời là nhớ mua cái bậc cái tạo được lại nhưng vì nó chặt họ thay vì do họ Hoa tôi ít thôi Hoa tôi chọn những cái chỗ một cái thôi là một chỗ và um, biết chỉ xác sẽ thành nền tàu bây giờ mất còn nói ý uh, là khổ nên chỉ báo cho đó biết cái tiếng nâng nó Vâng. Ờ, à, biết nhưng thiên tí à không biết chỉ bố cho nó chỉ qua tàu rồi biết chỉ nhẹ nhớ học phụ nữa biết nhớ bố cho cho cho nên nhớ mua biết nhớ bố để tu giờ tu giờ cơ mua hành đồ còn nói uh, khó là mua hoa để ít tu cả mua chia để biết chỉ bố đầu cho 약하라고 떠오르는 정찰 계좌 public health 이해 때 커너 이해 커는 요 무엇하게 các tổng đầu được bé khó ờ, nên chỉ bán đầu cho thế nên chia bé để thế để đầu một cái anh nó hình đầu đồ đầu này họ nó này họ để nên ít nô lộ on nô lộ bé nô ít thì lộ ít lì khó anh nó phân tế dùng tế dùng mua chỉ bảo cho này rồi cả bé mà bé ý một hỏi hạt đẹp bây giờ giờ bây bố uh, cho hạt đẹp bây giờ thêm lòng tập bệnh khi hỏi giờ đẹp khó nó đi chúng ta muốn sao là muốn xả đẹp tới giờ khó nó nữa ít còn để chỉ khó ít chịu sự tao sai sư để tả là lúc sự hỏi là muốn tao nó cho nên nó nhớ đồ đó bây giờ nó bây tức là muốn nhớ được khỏi cái ta muốn chờ như nó chọn cho ta bây giờ là một lòng tàu lúc chạy nhung là tàu là muốn nhớ cái tàu ít khỏi bây giờ là muốn nhớ tàu đó cho nên là bây giờ là một tàu thiệt họ là một hai chắc cho nó khỏi 要我要活到你少啲 exercise 咯，而且要啲窮鬧咯，啲窮要活到啲啲窮要知道咯，又入啲要到咯能啊人啊，那個人用我就你俾人攰我咯，我啲人窮俾人做到嘅啦，我個俾佢哋要我到，一到冇嚟日等啲，一到咯啊啲佢都適合。 you know, xóa sự tự đi năng gọi blog một xả thú nào mà thế mm-hmm. sự đi thú sắp là chỉ chấp hoa hú là một sai ờ, cổ là thì sai rồi mà phổ lý rồi chỉ chỉ sắp sắp đi cổ là thì nè nhưng mua tới cho nên là nó một tháng đó cho therapist lấy cổ là thì sẽ lấy mua lúc sắp tông đặc là một sai đồ là ít khó bây giờ qua tàu vì hay là khó năng nếu ít khó giờ một cả một tí nè giờ những món một chuyện chỉ sửa sẽ khó sợ sự tư giờ khó bây giờ một tranh tàu thế sẽ giờ giờ là một sai sửa là 很便利的，要你汽车跑道，但是嘛，由于建筑物遮挡，哎呦，汕头那边太，但是嘛，有就汽车模鸟新都，呃，有住要新都给对面住，薄膜遮盖面积差不多有 a 度，到海的 m 飞那么霸道。 如果我哋要殺巴咧，就係咪要切殺我嘅籌則就係誒學嘅 telehealth 開始啊，只要能對這個木呢，佢可能那木學嘅那麼識做啊，木能到就要只係係路一做 telehealth，另一一做 zoom，可能一可。 有麼叫那麼是很到多，他哋考過啥到是呢？就你估到跑到的，你叫你，到底那麼嘅測試呢？別看到你要啊，每一度呢也到了蒙布呢，嘅一啊你裝備喺度喺度啦蒙布呢。 giờ có giấy tôi nên là một tri lên từ này tôi làm đi có họ giờ lên từ mà không lùi có hiểu không lùi rộng họ nói hết họ là một hai sao tại dù giấy tôi là một bụng tri nâng tới rồi giờ chỗ tôi là một tí trong lời tôi năng, tới rồi nếu mỗi tí nâng này nữa họ một cái chài để dụ nhón tới cho lỡ tại sao mà dù họ giờ tôi tí một trong lời tôi nâng là tôi dụ có không lùi cái nụ cờ ba tôi cũng là một hai tệ dù là một ấy tôi nâng ba tôi năng thế giờ họ là một ba để tụ tàu theo tờ tế khó kể ờ, trong cha là một trong những đây là một trong tế tôi nâng lầu hôn ra là thả lầu hôn ra những này những gì thả lầu à ờ, tại sẽ khó lầu có hai con mà nhanh nhanh khó lầu à sẽ chán hay mới khó rồi hai tệ ô tại sẽ nó Cố nhanh à, con do là dòng xe tao cái là một một xe hợp là một thế là một ba tuổi trở nên hữu nậu qua cho professor dòng à bé chú mỗi xe hợp cho ố anh thì nó là để xí mà bé như dòng xe là một nó nên tên lù là tên lù khâu lù nâu là nên xe này hà lúa chỉ hồ đầu trầu chi y o o chua cọp lâu bé chầu trầu chi y o o chua cọp cột lâu bé bây giờ dòng xe tao nông tao nên trở lù nên hà lúa ที่สามลองจะลงยาฮาลิมาเทียเที่ยเมื่อเขาเว็บไซต์ tpt.org/coronavirus ขอนี้ขออย่าลมาเทียจากเาโควิดกดยั่วแทบไปได้รู้นู่นตัวไ่เจอในใช้ตัวหายตัวเที่ยวเขาในจะเกย์ใช้ลงแล้วจะขอโปรแกรมเราเรามาใช้ก็าใช้คณะปรแกรมป้าต่อในผู้เห็นเดวินเจอร์แล้วว่าเจ้าเราในีเรามาใช้เนื้อนหมันโต ก็ตัวใช้อเมริก special ให้จอตัวกับมอโคโรนาไวรัสลอนตัว TPT now เทียบไปรู้ใจจอเทีย ethnic media partners กูยาปาลีกูจงเชียตัวละมูว่าตัวใจหลูมงจนเน่ไปสาเป้าจอนี่เดี๋ยวลูนูจอตัวกับมอโคโรนาไวรัสใส่อีเมลตัว TPT now ย้อนตัว tpt.org เอเป้มาลิชิเต้เดี๋ยวลูนูเดี๋ยวน้อจะหอเป้ขอ Facebook at facebook.com forward slash TPT Now. 我叫内道晒。